à, khối lượng công việc chưa nhiều à, đang cần một cái à, sản phẩm để phục vụ công việc của mình thì có thể à, đến à, xưởng của chị để à, trực tiếp à, xem và à, biết đâu lại sở hữu được cho mình một cái con máy à, cắt nhựa đang còn được à, vận hành rất là tốt à, mà giá lại à, rất là mềm rất là hợp lý thì con máy này à, vẫn giống như những cái con máy à, cắt nhựa hai đầu khác đó là sử dụng hai góc cắt 45 và 90 độ với hai đầu máy đầu hướng thai vẫn có thể di chuyển để anh em lấy kích thước cắt thì à, máy vẫn được vẫn còn hoạt động bình thường với công suất 1,5 kW trên mỗi đầu máy và hệ thống đèn điều khiển ở phía trên đồng thời đó là đầu máy thứ hai sẽ di chuyển trên trục ray đó là phi 32 đúc đặt và thước inox các chỉ số thước à, vẫn còn rất là rõ không có bị phai mờ và theo thời gian khi chúng ta sử dụng và đây thì à, còn có đây là à, kim chỉ thước để à, khi anh em à, có thể là quan sát đúng kích thước để chúng ta lấy chuẩn kích thước cắt và đây là tấm che để à, khi chúng ta tiến hành cắt ấy, thì à, nó sẽ không có bị văng à, những cái nhựa vào người gây ảnh hưởng trong quá trình làm việc Và đây là tổng quan về ờ, con máy cắt nhựa hai đầu mà chúng tôi đang ờ, muốn thanh lý cho quý anh chị và khách hàng có thể mua về sử dụng. Hệ thống bích tông kẹp vẫn còn rất là chắc chắn à, và vẫn đang ờ, sử dụng bình thường và máy này thì vẫn đang hoạt động rất là bình thường anh em nha và anh em nào thì muốn được trực tiếp xem xem máy thì hãy liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình để được hỗ trợ và thông tin thêm xin cảm ơn anh em xin chào và hẹn gặp lại